بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا จึงลำนี้แต่ไปตอนออกให้ huruf al حروف الحروف musabbahah بليسا تبع الحروف huruf بليسا bilaisa الحروف al huruf yung bab al-huruf al-musabbaha al-musabbaha bilaisa al-huruf al-musabbaha bilaisa nang e, ma la in la en la e, lata mala latain mala ờ ba chừng ma này từ bài lo dơ nếu yêu lệ huruf an musabbaha bi laysa này musabbaha huruf con nhu dao cái laysa dao penga cái thì sa phen nafyi wal amal này à, phen nafyi wal amal mà nhu dao penga nafi tan amal à, ô ta hát lại à, này này laysa Zaitun, à, zaitun à, laysa zaitun à, ok laysa zaitun À, qaiman utha laysa zaitun qaiman au najihan ya laysa zaitun qaiman rồi trở lại nên này ma này ma là cái dày tốn co iman ừ. chừng trở lại horo này cái hà bị lấy xa phần nafyi wal amal nắp nafyi cái mà này lấy xa này nafi này lấy xa này nafi ma này còn nafi cái bỏ nó bên cái sai rồi đi ni nafi này giao bên cái nafi cái lấy dây mà nó cần từng Kaya laysa zaytun qa'iman mana zaynakin tungo. nó cần từng ổ giờ yakab. Chừng na phi này. Amal à, lấy laysa nó rofo isim zaytun nasab khabar. Qa'iman. Chừng ma có rofo isim uh, nasab khabar gay. Nah, chừng lấy nên chỉ yêu lấy huruf pa huruf ờ, này al musabbaha bi lấy uh, ma la in la ta giờ lại chạy ní chạy mà giờ lại la vô gọi la vô giờ cậu à, la vô giờ cậu đây la cái ô thôi là la rojulun la rojulun có iman này nè giờ cậu giờ lại chạy in in rojulun có iman à. bây giờ cái nafi nafi giờ cậu amal amal giờ cậu này rofo này rofo isim nasab khabar rafa'u isim ya kan ubun ni ia kong lai huruf musabbahati laisa ha laita ka yau ka gai fana tau walai walata hina manas ni walata ni lata ajat Quran walata hina hina manas này ni isim ha khabar la à, chứ này isim nyumah zu asal walata al hinu ni isim bà mahzuh và là ta al hinu hina manas chừng ni phi từng phi bao cái giàu la từng phi pi nafi giao cạo ni nafi giao cạo nafi giao cạo ni có phi giàu cạo chừng amal có giàu cạo cái rofo isim na nasab khabar rofo isim na nasab khabar rofo isim na nasab khabar ni kong maksud là al huruf al musabbah bilaisa musabbah cái ke fi nafyi wal amal okay <clears throat> Chừng thì bạc ma rồi Ma thì bạc rồi nhớ chừng cái La La an musabbah bilaisa, Musabbah bilaisa fen nafji wal amal ha, Ta'liq ini nah. La musabbah bilaisa fen nafji wal amal Wa amala fata amalu amala laisa laysa aidan indal hijaziyin til Bisurutil mutaqaddimah fima وتزيد بشرط آخر وهو أن يكون اسمها وخبرها ناكرتين نحو لا رجل أفضل منك وأكثر عملها في الشعر Jadi oleh amma ma, ha, amma la, fatamal amal laisa. Nyu amal nyu jauh ke amal laisa kai, jauh ke tegak makan ini. Laisa zaitun, laisa zaitun, uh, qaiman. Nyu na amal jauh ke laisa kai. là tetapi entan hijazijin faqat dalam kabilah hijaz men pong amalnya oleh nane la ni yo la hijaziyah ma ni con yo ma hijaziyah đây ni huruf musabbahah bi laisa ni ma ni yo ma hijaziyah ni ma nafiyah hijaziyah ni hija kayo ahli hijaz men amal yo pro la ni ko yo la nafiyah hijaziyah gai nè, chừng ma đấy có yêu ma na phía hi chờ gì á la không yêu la hi chờ gì á rồi cái do chúng ta nghe nhưng có dù cái yêu ta lao dù asma sita ta dù to iya à. mà là dù màu su là chừng ní có chúng ta nghe nhúc ma đấy ma hi chờ gì á la ní la hi chờ gì á rồi cả bao nhiêu lại này wa amma ma fata mal amal laysa aiton entan hi chờ gì mình cái gai mang cao bị là hi chờ gì nó hu amal ở mà là Fakat okay. Bisuru ten mutaqaddimah fima syarat muqaddimah fima nó pak syarat đó về cái in chuối cầm in chuối à, về cái cầm cái cầm hông ma chuối về cái in la tâm ư ma chuối đây các học hết như tội lao chuối mà nó syarat ma nó pa này ok syarat ma nó chỉ lại pa syarat cái nước Allah tắc tên bị in hả ok syarat là nè al tisanya tu về in cầm in chuối Allah tắc tên bị in syarat itu Allah yak tên khabaruha bi illa syarat diklau alla yataqaddam khabaruha ala ismiha syarat tiba wa alla yataqaddam ma'mulu khabariha ala ismiha illa idza kana ma'mul zarfan aw jarran wa majruran à. nghĩa là hai khen ý tổng bò thì hạt tóc tổ lực chú hạt tóc tổ lực pan nan nghĩa là syarat ma nan chừng là này nhu amal yau cả la cả ma gầy wa tazid bi shartin akhar à, ta'liq ni hội thập bang wa tazid Okay, watazid watazid la này. Watazid la ala ma. Watazid la ala ma. Tapi la nan nyu watazid la từ ngọ ma nan hasa sarat ka. Nah, cái này ini sarat ma nan tu pa. Chứng uh, la này watazid hakik fa'il tazid này la liền watazid la ala ma bi satin akhar. Chứng la này nyu hasa sarat ka mờ nó sẽ, mana tak syarat mana chừng syarat nhóm này giao cả mà sẽ syarat ông chỉ khan plo tụm po thì hết tao tổ chưa tổ pan plo nào sẽ syarat thì mơ đang vợ ta gì bị syarat tên a khát, wow wow, hoa sẽ sẽ syarat thì mơ đi ayakuna ismuha ismuha này ismu cái này, là ayakun ismuha ismula wa khabaruha dan khabar lanan nakiroten nakiroten na kiro tên mà na nhúc giặc tua tua na kiro ô thôi thì là cái la la la rojulun nè la rojulun la rojulun okay co iman nè nè này này wa ayakun ismuha ismulanan nakiro đó nó wa khabaruha nakiro gầy này rồi chú là kia đó o em muốn này kia đó bao nhiêu trong thì ma đấy cái lao má thì gạt như này chừng má arrojulu có iman chừng chừng cái ni mạ để pha chừng tới bây la đấy như thêm ngọn sa đắt má chạy mạ để pha chừng ồ tên đấy như cái lây xa chừng dày tôn chừng à tao muốn chạy chạy lây xa arrojulu chừng có iman chừng tapi la ni như thêm sa sa đắt cái khen nhẹ isim như con kia đó hợp hơn như con này cái đó tên nghe ok xem như con này cái đó hợp hơn như này cái đó giờ là chỉ gãi như này là rồi chú đốn co em muốn giàu sao hè giờ là chỉ lại là arrojulu co iman ok à, trong này này khó tạo như này trong như này giờ là chỉ lại là ờ, rajulun al-qaima khó chong ngai. người đừng ấy lega ini ke chong ngai la arrojulu al qaimu ha al qaima chồng người Ke giờ là nyuni isim nyun nakirah tapi nyu makrifah ni isim nyun nakirah khabat ke makrifah anak isim nyun nakirah nyu ke makrifah nyukin tong dua dua ini nakirah ini Rajulun ini ke nakirah isim nyun nakirah qaim iman ini guys chừng ta, Jeng pa jumlah ni jumlah ni ye yap ni ye le ga na. Ye le ga ga ni ye yap ni la rajulun qaiman la talibun hatiran. Ôi giờ là al yom la talibun hatiran yap. Dạ. Bo giờ la ta la at talib hatir trong ye. Ni kiểu pi ni ni. Jeng ni je pa som som ga ke ga ke yap ke ye ke ye yap. À, tên mình hả? Ok, mong tay đó ờ, nia con hatai man ke la ya misale misal tap la rajulun afdala minka ni la rojulun afdala minka la yêu cái ya dạ là Arab ha ờ, ô ta thì Arab la la ha ờ, la na fi la ra la rajulun afdala ha afdala ka hoa tunan ya chừng la nafiyah Hijaziyah. Oke. Okay. Rajul ah isimlah mumtah rajul isimlah. aftola ah la. Oke senang men. itu kualitasnya plus senang nih. Oke. Plana <laughs> wa aktsaru amaliha. Amaliha kan amali lan. Ha ni telap malan na. Jeng fa'lu amalan fi syi'ri. Mananya amalnya à, dalam syi'ir ta'azza ya ka pemnu syi'ir ta'azza fala syai'un 'alal ardi baqiya. Pemnu syi'ir giàu làm hasiyah liệt tôm à, hasiyah liệt ờ, liệt nam ok ta'azza ta'azza fala cái fala syai'un này này alal arti à, baqiya mana hukik tok kedong tengok dunia ni oh ya entah ya pinasa tu baqiya à, tại giả này chừng là này cái này là này là na phía thì trà gì ya say on này cái isim là đó nào và cái danh này khó bật là à, cái bài hết nào ok ok rồi ok chương chỉ phải mà lo nhớ là lo nhớ chương phải cái in nè thì xa phải lo nhớ mà thì xa lo nhớ thì tua là lo nhớ thì cloud in ừ. in al musabbaha bi laysa ta'liq la fi nafyi wal amal vậy là con con untuk kenal lah in al musabbah bi laysa fi nafyi wal amal wa amma in ini ta'liq la in nafiyah wa amma in an nafiyah hai so, sebab la in nhầm tà lô nó nè à, thì bạn nó sebab vậy là in nafiyah in nhầm tà cái thì sao in in nafiyah ya nih nhầm tà in mukhaffafah min as-sakila nhầm tà in sotiyah biết cái wa in ahatum tibat telah wa in ahatum minan musyrikin uh, istajaraka fa'ajina in tashab ashab in sotiyah ya nih chừng em nhầm tờ luôn đó là em bên này en nafia em này à. này một khóc phá phá mình sẽ sakila asan nhưng mà em na po en na từ đó em na dày tan co y cái co em mình chừng en này này nhưng mà không phải chừng skype bên này ta liệt là em đang thì ta cả khan luôn em en ta en nafia en ngay tapi em một khóc phá phá mình mình mình cái mình ăn em na này tôi hay xa cái en sotia à này en sotia à này chừng cái cloud en này en này en nafia này chừng bên này là và âm mà en an-nafiyah wa amma in fata'mal amala laysa fi lughatil aliyah bi syurutil mutaqaddimah fi ma sawa'un kana ismuha ma'rifah aw nakirah nahwu in zaitun qa'iman in zaini in ni con tề khan cái này in nafiyah này này in zaitun qa'iman wa sumi'a min kalamihim in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah Jeng hajilah habang abang wa amma in in nafiyah ta'mal amal laisa fi lughatil aliyah hasa lugah mengkabilah Arab ngan lugah aliyah syurutin mutaqaddimah ma syarat manem tapa oh kan ini Allah tak yaktarin bi in alla taktarin khab bi illa Allah jatuh khabaruha ala ismiha ha jeng pa syarat nana Jeng, ini syarat nyu mah gay, syarat nyu gak umah. mà semum ta sawa on wa amma in fata amal laisa fi lugatil aliyah bi syurutin muqaddimah fi ma kau sawa un kana ismuha ismu kini ismu in ma ma'rifah au nakirah Yuk juga misal isim ismuha nakirah misal kini uh, eh, ismuha misal ismuha nakirah misal misal in misal ismuha mana misal ismu in misal ismu in nakirah makrifah ma'rifah ya oke ke ya oke in zaitun nani in zaitun qaiman ini in zaitun qaiman boh ma'rifah sawa'un kana ismu in ini ma'rifah nih boh ma'rifah nih như trong thì la nó la chứng ổn à la yêu nakira ma'rifah cái đây cả hồ gầy chứng in ní yêu in cái in nafiya ta'mal amal à laysa nghe khen thêm cả hồ thêm cả hồ là in à, nafiya ta'mal amal à laysa rồi là zaitun ní ismuha qa'iman khabaruha thế nó Ang in chỉ yêu là in nafia, ừ. thì thêm có hôn lệ tạ mớ ừ. tạ mớ amal laysa à, ya era kong sampena na na cái ya tiga rohna zaitun ismu isim n qaiman khabar n bi ini ya kong ilai sawa on kana ismuha isim n ma'rifah ma'rifah nahwu n zaitun qaiman au nakirah nih ya misalnya nakirah wa sumi amin kalamihim kalam Arab nih in ahatun khairan min ahatin illa bil afiyah in nih nakirah ya nih ahatun ismuha nakira, đó nó khabarnya có nakira vậy nó như trong thì bị này nó bị này cái này mạng đi phà chứng in ahatun Arab lại in ahatun nih in ahatun khairan đó là min ahatin illa bil afia tiếng n này hoặc là n bia bia áo nè cái là n cái n là gì cái phải n này áo nè cái n mukhaffaf mình sẽ kêu n n afia ta'mal amal laysa chừng lang là tìm tạo hà gang nắn xem chuyện gang gái mà lên căn hu si hu afia hu si chập gò mình này n này n này lang lại giá lại nè hoặc cái lang là bia bia áo nè chừng <laughs> chừng bao cái như khai là ismuha này nakiro này nakiro khabaruha konakirah gay. ding era play in nafiyah ta'mal amal laisa plon ahatun isim in plona khairan khabar n jadi isim n isim n ini khabar n nah jeng pennya nah tapi ini nah. wa amma n fa ta'mal amal laisa fi lugatil aliyah bi syurutin muqaddimah fi ma sawa'un kana ismuha ma'rifah nih n zaitun qa'iman au nakira misal in ahatun khairan min ahatin illa bil afiyah chừng ahatun ni có nakira isim inna khairan ni có nakira gầy hả hả hả lá do mà do do do nakira hả lá do nakira chừng thì phải hô tao nhớ ya lai en ya chừng thì pa này lầy lata. Ok, lata này còn mà nanya munafiyah kan lata. Ok, lata. Coba lata, Bang, lata. Lata. Oke, okay, lata al-musabbaha bilaisa. Oke, okay. fin nafyi wal amal. Talik lata al-musabbaha bilaisa fin nafyi wal amal. wa ammalata fata'malu amala laisa bisyatti ayyakuna nasmuha wa khabaruha lafzun lafzun hin wa ayyuhzafa ismuha au khabaruha wal ghalib hasfun isim nahwu fanata wa la tahina manas ay laisa al hinu hina firar oke okay. Chứng wa ammalata này fata'mal amal laisa bisati ayyaku nasmuha wa khabaruha lafzan hin chừng cái này ờ, laysa ma la en ấy hồi chào hồi trang này isim nhọ tâm khờ khờ bớt nhọ nên lafzu hin no là phát chỉ có sao cái cũng có thể ngạc cái này thì là từ lại laysa zaitun co iman mana cái cái cái là phát chỉ có hôi laysa amrun co iman laysa arrojulu co iman cái cái có hôi ok từ lại giờ lại ma ma tôn zaitun qaiman la zaitun tiếng Ả là là rajulun iman ờ. en ờ, en ờ, en rajulun cái do naki đó coi chừng mạng đi phát coi chừng en hắn phải đi gãi gõ hình chứ ba hình chỉ cái en khen mạng đi phát con naki mạng đi phát câu naki đó rồi naki đó rồi chừng bỏ vì đi cái chạy la phát kia cái hậu kìa pi ni ni ni pi pi lại isem ni chạy la phát kia cái hậu tatibila tawa serat nyo ni yau ta la fashin mung ini ni al hayno ni ni tebe ni jekhen la isim ataupun khabar nyo ni isim nyo atau khabar yau ta al hayn lafzu hayn mung ya bop ini tu tapang pini tapang wa amma la ta fata malu amala laisa bisatti ayyaku nasmuha wa khabaru wa khabaruha lafzul hayn ni okay isim cái đó khabar cái lafzul hayn wa ay yuhzaf ismuha au khabaruha tuan isim nyun ah ya hazaf atau hazaf khabar tua tua ni thong kau chính không isim mà la ta nó như thông cậu yep bị misal nếu fana tau ya ayat Quran fana tau walata hina này hina hina manos manos na firar na hu hu hu nhẹ thoát rồi hu được la hầu là cậu chạm lại nè chừng nè pi nè nè y xem nhau nè đi pa gì nè y xem nhau à y xem khập hợp nhau là phật kia cả hầu cái nè rồi chú là y xem nhau khập hợp nhau là phật kia cả hầu cái y xem nhau là phật kia cả hầu cái chừng nè là lay xa cái đấy mà cái đấy là cái đấy en cái đấy y xem nhau khập hợp nhau là phật gai mình hình chừng tôi tôi đi thêm lại là ta này là ta này y xem này khập hợp nhau tại hình rồi nào ra lại យើងហៅ put យើងហៅពីនេះ put isim ហើយ put cover ហើយគេអូតើតាពីនេះនេះយើងហៅ put isim ហើយ job cover put cover isim. job nghe? ទេមែននេះបងនិយាយនេះ wa amala lại này, và amal và ta amal, amal nhớ lai amal laisa gai bi sharti ay yakun ismuha wa khabaruha lafzun hin syarat tisa ismuha wa khabaruha lafzun hin អត់ខានចែកស្រាប់ lafzu hin ini ismuha wa khabara lafzun hin titwa wa ay yuhzau ismaha titwa hazau isimnyu isim isimnya atau khabarnyu oke okay. isimnyu uh, isim isim ke isim lata ataupun au khabaruha ya hazah punya tam kalau jengo ya sebut sak la sa ah tetapi hakik hai lo jengan kan hazaf isim la ta lô chế atau à, hazaf khabar yun lô chế như là wal ghalib hasful isim lô chế ok fana ta hi tahina manas như ayat Quran la ta này fana ta fana ta la ta la ta này yêu cái đi nafiyah này la ta này nafiyah ta'mal amal laisa ta'mal amal laisa rồi nào hi na này hả cái này khabar la như này khabar la à, bố ý xin cái hà giàu gì sput chứng ô hai biến sput khó bớt là ta hay là chứng à sao lúc khó bớt tập mình này và là ta al haynu này này al haynu hay là mà nó bố ý xin như sput cái ya <laughs> dạ, sput khó bớt hà giàu ý xin ya dạ, lại cái gai một cái là sput ý khó bớt ý xin chỉ hà giàu khó bớt ô thọ gai một cái thì là La ta à ờ, al hinu utaha sebut isimnya nih khabar ni hazaf ya manahnya nih khabar ini ya hazaf ya sebut isim hazaf khabar sebut khabar hazaf isim tua-tuanya tuan cậu chỉ ngồi kênh nhà con dưới đây không ờ. Nấy bao nhiêu lại này Fana ta wa la ta hina mà nói ấy Laysa al-hinu Cái do la ta này phải là laysa này Bo al-hinu bo isim mahzuh kìa nè hina bokhabot yo ni à, maknanya waktu ni hukin waktu ti hudoi nyep hot oh ha à, à laisal mà nó sẽ là hồ được lao phi ni giờ chìm dài cầu mà nó vật tàu waktu hồ được lao hô nhep hot oh à, chừng nhớ lên bên sarat gan bo isem nhớ à ta mokhabot nhớ nên lafzu hin bo bây giờ là sebut isim hazaf khabar, sebut khabar hazaf isim ni misan ấy misan cái hà giáo isim như này fana ta wala ta hina mà nói misan sẽ gặp hà giáo isim nhưng ta tại kira ta kira tại hà giáo cover điện á này yên này và kuria ta kira gần phải la wala ta hinu ok wala la ta hinu đi này hinu hinu isim như vậy cái à wala ta hinu manas Đấy, và cu đi am ta gần phạt kira ah lại và la ta hinu manas ala annan khabar mahzuf Mkan ini kira ah mkan ini à, isim mahzuf ini khabar mahzuf ni ay laysa hinu firarin hinan lahum ni chừng hinu ni uh, à, isim đó nào hinan ni khabar chừng là pi ni hinu ni sebut isim hazaf khabar như chong thì kira ah mkan ini kira ah không thể được phải tham nam cái này coba hết ini coba hết nah oke okay. ya dạ, respon hmm. Ừ. Okey, faham pi faham ya jeung huruf al musab al huruful musabbahah bilaisa loh ya. Mala in lata, mala in lata. Okey, loh ya. Chứ chỉ phải bạp hảo Sao nó phải bạp sáu Bạp bảo sáu Af'alul muqarabah Okey, af'alul muqarabah qala musannif rahimahullahu taala af'alul muqarabah ចឹងគេទៅទៅខាននេះហើយយើងលើកទៅបែបតាបោះយ៉ាងនេះនេះម៉ាក់ណាញូកាងតាស់គិកថេមនេះតាបអសលណោះអសលហូហើយលើកថេមគឺយ៉ាងងាក់យ៉ាងនេះព្រោះខានតំកត់ទីម៉ាបងសលេ af'alul muqarabah yang thep untuk bagai ke bai senang mau thep mau tu untuk bai senang ke pang bos pini po tan nyu nyu như là fashion và ama alun một cò ba mong vậy chừng hai pini yang thep mau tu mà như senang bao cái chừng bố gạ như này coi ita gạ như này làm coi ita ta kịp ta gạ như này thao lên coi này coi này thep như này cần coi asal tan ngon này chừng tom cắt thì mát càng thep như càng khan hả ama na em mi ya giờ lại thep nó nhầm lụng của nội gang haram này thêm thêm thêm thêm, chứ chứ chứ như này វាសបតាបសាលកងហូថេមថយជាងតាបកងហូថេមថយជាងហូថេមថយជាងយាលេថេមយកងាយនេះបងយាជាង af'alun muqaraba faslun wa amma af'alul muqaraba fahiya thalathatu aqsam ma wudi'a lit-dalalah ala qurbil khabar wa huwa kada wa qariba bi fathir ra wa kasriha wal fathu afsah wa ausaka wa ma wuti'a littalalah ala raja'il khabar wa huwa asa wa hara wahlau laqa chứng af'al uh, al-muqarabah ni faslun wa amma af'alul muqarabah af'alul muqarabah ni yêu lên mình bạc tạo lip nữa nè cái vô lại cái vô lại nhung ta lâu đây tapi yang yêu lại af'alul muqarabah ni mình bạc ta lip như vậy ni mình bạc ta lip à, itu yêu le, yêu cái yêu ca từ là à, à, ni al kama al kamarain ataupun al kamaron al kamaron ini maksudnya ki disamsi wal kamar ya ke ah. ni ye papa libnya ni nyuri hokan pini al kamaron lang lek tuwa ya plan ona oh arab le al kamaron atau al kamarain maksudnya asamsu wal kamar oh tila al umarain Umar hai maksudnya Abu Bakar Umar oke okay, tua Umar ona <laughs> dengar ni ya bab taklim ni ni bab taklim ni ni Gahana af'alun muqarabah ni yêu lệ mim bab taklib gai cái do lại nếu này hoken sebut ta bahan này hoken da ta af'al muqarabah oh af'al muqarabah ni teklau bogom ni untuk dia tablo mak bis dia jol boleh wa amma af'alul muqarabah fahiya salasa aqsam af'al muqarabah ini terkelau menkada kariba ausakamen dan ini kan af'al muqarabah on ini jadi tua oh jadi ini oh, di tua ini kan oh tapi ia ia ia iya, iya, af'al muqarabah mimba men ia jadi iya, bangsa bangsa tiba wa amma af'alun muqarabah fahiya salasah aqsam klau oke salasa salasah aqsam تسعة يلاقي أفعال المقاربة أفعال المقاربة حكيني تعريفنا أفعال المقاربة ما أفعال مقاربة يجي تعريفنا أه ما وضع للدلالة على قرب الخبر ما وضع للدلالة على قرب الخبر វហវកាតាវការីបាពីហ្វាត់ហ៊ីរ៉ានេះហ្វាត់ហ៊ីរ៉ានេះវកាឈរីហាបាការីបាក៏ហូការ៉ាបាក៏ហូគេតតពីវលហ្វាត់ហ៊ូអហ្សោះលពេះហ្វាសៀលពេះកាន់ដៅលូជាងវអូសាកាយូលេអាហ្វអាលុនមកករបានេះ fi'il ma ni pini maksud fi'il kong gang nyuce gang bagaimana untuk cai khan tengok cik khabar khabar ni cik hau Bố chăm lại cik nè mà chuyện cầm mà chuyện lệ nè mà chuyện hè nè nếu yêu áp ăn mà có rồi bà nè ô tô lại từ lại dạ nè ha chuyện ha chuyện lệ là ca ta dày tốn dân trà ở đó này nè ca ta dày tốn dân trà dễ làm chuyện cầm ha, bữa nay im mà có rồi bà nè chuyện nó ca ta dày tốn dập kỳ diễn chiêng hè à dày kata zaitun sụp diễn chim lệ ok ừ. nếu yêu afal muqarabah này mà maknanya nan uh, ta là là là khabar ni khabarnya nih ni isim kata như nih ni khabarnya ca thả như như như mà tay khai là mà là khabar này chị không isim nó mong gì chị nè giờ mà nó chị mong gì chị không mà chị cầm mà chị he mà chị lệ ok này cút bên cover nữa nấy bớt nữa này nấy nấy isem ya nấy cover ya jadi Arab zaitun isem kata karena jumlah ini yanjah nih fi'il wa fa'il fi mahalli cái nos khabar kata ya nó chừng chỉ thắp bằng vì này cái và ma ma chỉ ni yêu afal mukarabah này ma wudi'a litalalah ala qutbil khabar wa huwa kata lau kalima, kariba baik fathir ra kahu kasriha kahu baik kariba kahu karaba kahu tapi wal fathu afsa ausaka kahu gay chương trình ah, ạ gạ kani kata cái này ca ta zaidun yanja chương ca ta erab chương kế à ah, phía mà thì không là nó kata ta isim kada ah, isim kada kana isim kada kalau yanjah nih jumlah fi'il wa fa'il fa'il takdir huwa oh. huwa yanjah nih jeng fi'il ini fi'il wa fa'il fi mahalli fi mahalli nas khabar khabar ke khabar kada nan Arabnya nan ya hmm. nah Arab senang man Jeng ti tua, à, misal tisa, misal ti tua, karoba, karoba ataupun kariba, hầu juga men. Jeng kariba zaitun yanja, giao cậu men. Mình hanya giao cậu, klau klau này mình hanya giao cậu. Kata kariba ausaka này mình giao cậu chị. Thì khi lấy kata zaitun yanja kau, thì lấy karoba zaitun yanja kau chừng e rạp vô công nấy phé mà thì oh dân chào dân chào nhớ cần cần cần cần kiếm này cần à mình giảm lại dân cháu cần này phải phê mình giờ giờ cần tôi số hơn nữa sẽ thảo phải vào cái tôi lại yêu cái thực vận tài dân chào đi <laughs> ờ, dân cháu chừng mà nay giao khảo Arab này lấy phép mà thì nó thầm nà nào zaitun ke isim ka karoba jeung jan jahuli fi'il và fa'il ke fi mahalli nas khabar karoba jeung jike misan di klau la ke ausaka fi mahalli nas jan cha hả ờ ca thả nó nhu amal nhu kì amal nhu rafo isim nó sắp hợp hợp nó dân chào đó dân chào dân chào Fi mahal. Ha cái yon fi mahal ni ni. Ya la ka tha ni fi mati ni. Zaitun ni isim yu ni. Isim ka tha ya ni. Rona yan jahun fi'il mudhari ya ni. Ba fa'il ke kami takdir mustati takdiru huwa. Rona el này wa fa'il ni fi mahalli nas ca e kata. E, e Đó chứng ni cái giao cả Ausaka Zaidun Yanjahu ở dân chả hầu này chừng cao này hộp mà nà như dâu khảo cà thà này cà thà hông cái ờ, cà thà này ờ, cà rau bà này Osaka này mà nà như dâu khảo nè cà thà Osaka ờ, mà nà như dâu khảo ok thì Osaka này hô ăn lên vào Osaka này mình ta ăn Ausaka Zaitun anjan Jaha Ausaka Zaitun An An Mastariyah Yan Jaha Yan Jaha này Chân học công mạng nà như giao cáo Mạng nà như Kata Karaba Ausaka mạng nà giao cáo Nó amal như có giao cáo gầy Và cloud này này Afan Mukarabah giao cáo Lang lại mình chế Zết em chế em cầm chứ dễ cảm, kata zaitun yancha zain chi kam karoba zaitun yancha zain chi kam ausaka zaitun an yancha chi kam ya pak chừng thì xa ấy nè lo hiểu chừng afal mà có rồi ba thì xa lo nhiều nữa nó ta ta uh, kata uh, karoba au saka jeung af'al muqarabah yang taklau titua ni titua wa ma wuti'a lit talalah ala raja'il khabar wa huwa asa wa hara wahlau laqa titua ni yule af'alur raja ni af'alu ar-raja yule ki fi'il ki raja ni sang kham eh harap chừng ní chị ní lang này sang khom atau harap đó này Yutarih atun syekh kenap kenapa hai? Af'alun muqarabah bini af'alur raja. Jeung wa ma af'alun muqarabah raja nyu khalai ber tarih nyu ma wudi'a lid dalalah ala raja'il fi'il. Ma bini ni fi'il na. Lan hak ke ona. Maksudnya lah fi'il ni. Fi'il kong ngang nyu tay khan tengok makna harap. Kayo tu nem jeung fi'il ni asa harani. lang lại hạt kĩ kĩ nó bơi chừng giờ cái rồi nên cái lang tôi hạt kĩ kĩ nó bỏ má lên là hạt kĩ kĩ nó rồi nó xe huyên chừng ma phía ní ní mặc sắt phía e phía e công ma phía ní ní ma vô ta lịch ta la la ala rồi chạy anh mà nó như phía e công như bề mà na harap khabar à như nên asa haro eh laulata ô ta chỉ là asa asa zaitun an danh cha à, danh cha hà danh cha hà à, chừng này bao cái ni ta la la ala roja fi'il tui harap la harap la zaid nan hukam po harap cái này asa zaitun ayyan ja tên mình này asa zaitun an yapra à, harap lại zaid như thet gua o ta asa zaitun an yaslam harap la zaid na hu salamat នឹងតងពីហ្នឹងជាងអាសាហង្ហារអេសឡៅលកនេះមណាហាសាក្លៅហ្នឹងមណាញុរជាបោះជាយអាហ្វអាលរជានេះហើយពីលហ្វេអែងកងតមឡានេះញុពេលមណារជាហ្នឹង à. eh <laughs> tên nghe à ờ, thì sa thì tua haro haro mà nào rồi chạy yêu cậu ấy chỉ sa thì tua haro zaitun yêu cậu ăn Yanjaha Yanjaha này Chứ là Arab là Zaitun ni Isim Asa Pronoun An Yanjaha ni jumlah ni jumlah Master ta, uh, Fi'en fa'el ni Fi mahalli nos Khabar Asa Chừng haro Zaitun An Yanjah Mana như yêu cầu Pronoun Hasa ke Eh lau là có Eh lau là Eh, lâu là có dày tuấn ăn dành chờ dành chờ hà à, mà nà dấu khẩu chừng cloud đấy mà nà như e ừ, e rồi chờ dấu khẩu chừng erop có dấu khẩu ừ, erop có dấu khẩu hả ờ là Allah nên in bị to pide pigai men kan nia kan afan mukarabah la Allah na huruf na tem jeung fi'il <laughs> là Allah mà nanya jauh kaum asan itu ya tapi asan itu fi'il là Allah nó huruf bố yêu inna wa akhwatuha nè inna anna ka anna lakinna laita la Allah nè yêu huruf à, nên fi'il chứ như vậy fi'il chứng hụt thua nhớ ok thì clau nhú titlawnyo af'alul eh, surut nang tu ti di tituap loh ya titlaw af'alul af'alu asyuru nih Potil biar ini le af'alul muqarabah min bah taglib nih, kayo le trai klau klau bab nih af'alul muqarabah bab bisa ditua af'alur raja diklau af'alur af'alus surut Haki af'al syuru yakni potab ke tarif la ma wudi lid dalalah al syuru. Fi'il kong maknanya tekan tengok suru cap dem Ala suru ni ni mana ala suru ni mananyu uh, eh, suru as suru fil amal. Hakik suru fil amal ni suru fil amal. Mana kena ke asa-asa ataupun jelas suru bini ni al-bat'u ini tuh jadi al-bat'u oke tabdam tabdam fil amal sedekah mana aja kan jolly as-suru fil amal bananya al-bat'u fil amal suru ni tabdam hmm ừ. boleh syara'a zaitun yaqra'ul qur'an lang lên pơn này syara'a thì là này syara'a zaitun yaqra'ul ờ, qur'an lên pơn syara'a zaitun yaqra'ul qur'an Giờ này Z chấp đơn phải của ai như này, bà ta ai như này. Nó suru bị nên nó chấp đơn. Bố đang làm lại qabla qabla suru fil hadith. Ông gặp này là qabla suru fil hadith chấp đó. Tlau ai Hả? Bố tlau qabla suru fil hadith. Tlau chấp mơ. Dài, pinanya qabla bat ayya nih qabla al-bad'i fil hadis tiếng ashuru ini cap đờm ni af nhiêu iya, af'al ni cap chập đờm tiếng bao nhiêu ni này chập đờm này lang làng cái gang chữ lang lang cap đờm bao nhiêu này tiếng af'al shuru ni ok suru fil amal ya Af eh, af'al suru tarif la ma wudi ahli dalalah al suru al bad'i fil amal al suru fil amal au ala al bad'i fil amal wa huwa kathir nyu lu fi en nyu lu tapi po tap kat sput nương thì sa to fi co chấp đơm này ali có chấp đơm này anh xã chấp đơm này a kho ra chấp đơm hồi lần mới ôn là phía đi nữa chấp đơm này tên đấy cha là chấp đơm này hồi lần này chừng ôn à chừng chị che mình sa ô ta ho là to phi có ờ gặm nếp phi sa to phi có to phi có này to phi có dày tun à, yaqra'ul Qur'an yaqra'ul Qur'an là này với mà nãy nhú chắc đờ tại Qur'an còn nó chỉ lại thiết thì tua ali có ali có dày tun yaqra'ul Qur'an yêu cầu thì cloud anh sa anh sa Zaitun yaqra'ul Qur'an thì a khó giả mỡ nó ta có độ mỡ chứ ngon a khó giả dày tôn dọc ra ổn cột à, <laughs> à thì cái ở trà ala dày dọc ra al Qur'an à pi mà nà ní sa tua clau pa lầm mơ ní pi mà nà như vậy mà nà mà nà cái pa ta a นะมานะปาตาอานะปาตาตาทังพี่ตัวจะเล่นตังสมโนเลยยับเกะเนื้อเนี่ยอย่าเพ้ออาขอจามานามืออาขอจาสุรุนี่ถึงไหมเพ้อเลยเท้าอาขอจาอย่าไปมานาสุรุอย่าเพ้อเลยไปมานาสุรุฮะไปมานามือเยอะแต่มึงเฟ้แต่มึงเยาเลยจ้ะที่ซาที่ตัวกันโยนี่ยักตมาตีมึงเยอะยักตมาตีมึงเยอะอัฟอาสุรุว่าเจ็บเจ็บมาตีมึงเยอะ tim je senang nyem ta kalimah ja'ala min ulama nương je motorek jin chứng chỉ tawfiqa qamati aliqa qamati ansha'a qamati akhaza qamati thế hữu ek lại đi chứng ôn này ya dạ khuzu này này ya dạ khuzu zaitun ờ, yaqra'ul qur'an này thế hữu ek gạ này chứng ôn ya dạ khuzu zaitun yaqra'ul qur'an ni ken suru ôn này Af asyuru ni ya tamadi mi ya kenal af asyuru ya tamadi mi. Ya tamadi ni khela eh, ya tamadi ya pula hatai mungyo na tafika zaitun yaqra'ul Qur'an. Hao hatai sebab thâm đá mình mà nói nhu lại nhu này la dìm mà tì mà xì gọt mà tì mi. Cái lại la dìm gọt mà tì mi. Tafika zaitun yadhak Oke, giao kau nữa, Tinten ya nah. Oke. Ini ya kong mana la wa ma vu ti a ma pi ni ha ki ni. Ha ki ki na fi'al na. Fi'al kong nhập cái mana chập đờm. Wa huwa FE fi'al lu. Lo na nơ mu nhau ta fi có. Ali có, ansha'a, akhadha, ja'ala. Giờ cái này là ni cái nó chỉ là saro a hiện tôi là saro a này. Saro a zaitun yaqra'ul Qur'an. យកនៅចាប់ដើមផងគាត់ជាងហើយពេលលេខបោះយកជាកណាល់អស់អូអាអាមសរុនេះយនេះគាត់បោះខ្ញុំកណាល់ឡៃណានេះអូខេអឺរកយកក្លៅជាង afal muqarabah afal ar-raja afal syurut រស់យើងឡើយអូខេនេះមានយើងកលមសុននេះប្រហិមហ៊ុលឡោះតាអាឡាអាម៉ាលូហាឌីហ៊ីលអាហ្វអាលីវ៉ាស៊ូរូតខាបារីហាតើកនងាអាម៉ាលយយបើយនេះអាម៉ាលយយបើហុកុំយនេះបើហើយពេលហុកុំកិនសុនណាបើជេបហារ៉មណាហុកុំលំណាហូរហ្វូណាសាប់ជើតយ៉ាហ្សាំ Habis hukum je hukumnya nah. Wa hadhil af'al ta'malu amala kana fatar faul fatarfa'ul mubtada wa tansibul khabar. Hadhil af'al ta'mal amal kana, dấu kana kìa. Tarfa mubtada wa tansib al khabar. Thế nè, đang chỉ chạy như sao thầy. Illa, như chung thì illa, như chung thì kana này gì bờ này. Vì ní chung kana này. Thế nghe? Vì ní chung kana này. Engkau này amal jauh kau ini. Tapi nyucung di kana illa an anna khabaruha. Khabaru ini khabaru hadhil af'al ini ini. Khabaruha ini hani rujuk nama af'aliyah. Yajib ayyakun. Aki ayyakun ini boh isim nyoke isim yakun. Hah? illa anna khabaruha khabaru af'al ini yajib ay yakun cái này yakun cái này hả khabar khabaruha ayakun jeung isim kanan khabaruha nan isim isim ke isim kanan talik binan tanya samkan binan ko thapang ni samkan bini ya ni illa ayakun ke ayakun khabaruha ni fi'lan mudhari'an muakharan anha rafi'an li dhamiri ismiha ghaliban Ia te amalnya nah ờ, ia uh, kata dengan asa kata kata zaitun. Nanti kan ini yanja kata zai zaitun yanjahu. Chừng kale hajihil af'al tong pi bao nhiêu af'al công pháp nên nó nhu ngạ cái ta'mal amal kana tarfa al mubtada ok chọc ta vì này ngã mubtada có hơi tìm lộ này nhưng mà sao dạy dày tốn vậy là ca thế ca na ca ca na dày tốn na chỉ hàn việc ấy à ca na dày tốn na chỉ hàn bỏ nên vậy là tao một tờ thà cái vậy là hô ca na mơ màu nó một tờ thà cho nên khabar chính hô công như nhau cậu cái na này hô này và hai chân afa à ca na kana tarfa al mubtada wa tansab khabari tadfa mubtada tansab khabar tên đấy ta ờ, Ta thế này coi như nào cái như là dày tốn ô ta hay chỉ đây chỉ lại dày tốn cái này dày tốn na chỉ hồn dày tốn na chỉ hồn giờ lại ca thà mưa mái dày tốn na chỉ hồn chỉ ô, cái do là như khi là cái phe anh nhất ta một tổ rẹ bằng gì chừng nếu đi bố amal cái dày tốn giờ lại dày tốn Arab những cái isim isim ca thà chừng ní ní họ phớt nhục vừa chết chạy phê một tổ rẹ thế nè bom cái này này cái này na chỉ han mình cái do ca ca na giờ lại giờ lại ca thả tao mới mắt giờ ke chờ y xem đi chừng phê một tổ rẹ vậy thế hô lá như này chừng ngồi lại ca ta ca ta ô thơ chừng lại ca ta à ca ta dày tốn na chỉ han chừng ở trong như này hay gạ em đi trong nha <laughs> tên cái ca thời zai tu na chẳng, nhầm ta ki là ki làm ta ta ki luôn lại hậu sai bị về lại hậu ta bị trong như khai coi ta chấm một trong cái ca ta zai tu na chỉ thời phải thâu ô lại ca ta này tạ mà à, mà là tân sập à tất phạm một ta tân sập vợ ka ta zai tu na chẳng trong như ca ta zai tu dần chả, từng đấy chứng chứng amali giao con ka ka na cái tất phạm isim đi tất phạm isim đi và tân sập cover vì pin này bớt 왜 비니니 약 못하래 가버니 약 못하래 음 약간 정집 사라 하망 하사 하사 nghĩa ờ. ừ, illa ayyakun khabaruha ayyakun illa ayyakun khabaruha này vị sarat này trong từ kana này illa cái uh, anna khabaruha hakinan yajib này boleh yajib yajib ayyakun yakun khabar nan ayyakun yakun cái di nih syarat di nih itu cek jilid satu ngok ngok nang ngok tam ayakun fe'lan mutari'an syarat di nih syarat itu muakharan muakharan ya, na an dan an af'al ya an kadaan ya na anhanan mananyo uh, eh, an ka, ka af'al kadaan ya wa akhwatuhan ya oke okay. kata haha ini maksudnya af'al ya oke okay, ke rafi'an rafi'an khabar kene rafi'an li domir ismuha li domiri ismuha ini klaus syarat jeng misalnya. misale ya dia ya, misal kata zaitun yanjah ya syarat hasa-hasa kata zaitun yanjah zaitun isem ge kata aja này ni senang ya pini nih pokoknya illa chung kau pilai kani mengkani majau kau ya nah wa hadhil af'al ta'mal amal kana fatarfa al muqtada wa yan wa tansib khabar giao kau ya nah giao kau kata aja kana jadi chung kau nih illa anna khabar khabar kata nan yajib ayyakun muto fi'lan mutari'an kata zaitun janjah fi'lun mutari'an ya nih syarat tisa này, chừng hầu nó syarat tisa nó một nhé mutari'nya ăn hà dân trá như tổ ở tay mừng dẹp đi như tổ ở tay mừng dẹp đi giờ lại chỉ gã dây dân trá phí chừng ổ giờ lại chỉ lại ca ta dân trá hú dây tuần chừng ổ ca ta dân trá hú dây tuần chừng ổ phí ní con lại muakharan bê cái vật chép khóc hết ní muakharan anha ăn cái ăn ca ăn ăn ăn cái ăn anh isim nè để khó bớt đi thọ trăm ni khó bớt đi thọ trăm ni sao bớt thọ trăm ni chừng ở trong thêm nhé anh ha anh isim nữa nhé mà akharan ờ, anh ha شوف إلا أن خبرها أي يجب يجب أن يكون فعلا مضارعا وأنا خبرا an isim عن اسم isim اسم اسم كذا آه. ក rafi'an li dhamir ismaha. Dia ini kata zaitun จึง syarat kenapa ya nah uh, syarat di sana fi'il mudhari' ya syarat di tua ni khabar ni muakhar ya ni syarat di klau to rafi'an li dhamir ismiha kata zaitun kat ini istilah kata zaitun yan jaha rafe ni ia ni ni isim kata aja nih isim kata plus ni ni fi'il mudhari fa'il ke tamir mustatir ya wazan taqdiruhu huwa biết cái chừng huwa à ni công lệ tamir ni rafe tamir nam ông hay nam ông zed à. ni ya ni có yêu là rafe an li tamir khabar na rafe an li tamir ismihan ismih kata ở bên ni tên cái này ni đem tem ne ni này tom hit này ni nyu talap na mong isim ka ta ni chừng plau serat kenop na kenop plau serat đi chừng ya chừng happy là ka ta ni con chene yếu họ vẫn yếu một thọ rệ mong ya chị pi ya ok công như ta nó cái wajib iktiranuhu iktiranuhu iktiranuhu kia nè dia chip iktiranu hu iktiranu kí, ha khabar khabar hadhihi al af khabar ki nan sege khabar ha ha ha ki ni dia ai ay yak ya chip ay yaktarinuhu uh, khabar af'al hadzal bab hmm dia ni pinan maksud le khabar taklik le khabar af'al hazal bab bab cũng thầy tập hại ni ni khabar af'al hazal bab yajib hakik yajib iktiranuhu nan khabar af'al hazal bab khabar tong pis fi'an fi'an tong bab ni nan okay fi'il ទៅលំបាប់នេះណាអូខេ Cái lo. ok ờ, ok ini bangka wajib iktiranuhu iktiranu khabar af'al hadzal bab nan nahมันก็ต้อง ពី khabar hadzal bab នេះមកយើ wajib iktiranuhu bi an យកទៅជា an មកយើ in kanan fi'lu hara wahlaulaqa យ៉ាលេ fi'l hara ahlaulaqa wajib យកជា an មកយើ haro zaitun an yakum ahlau laqas sama antum tir dốc chị ăn bằng gì thế này haro zaitun an yakum một cái ăn này haro zaitun an này an an yakum an masteriyah này eh lâu là có eh lâu eh lâu as-sama ăn tôm tiệt này ăn này ăn tôm tiệt ăn tôm tiệt rò ăn nhà cù mà bỏ hết dốc ăn mọi người giờ lại hút ăn nó chồng giờ lại gã hút ăn để nó chồng giờ giờ lại ha rò dày tuần nhà cú chồng như eh lâu là con esama tôm tiệt chồng giờ dốc và chết ăn đi mọi người giờ lại hút ăn nó giờ lại hút ăn nó chồng giờ chùm là này chồng giờ ờ Nay pini ko ngi kala wajibu iqtiranu bi an in kana haro hara wahlau là có nahwu hara zaitun an yakum tiếng Arab nó zaitun isim hara nó rồi là jumlah này e ní chừng phi mahalli nas khabar zait ahlau eh, là có as-sama eh, eh, as-sama isim ahlau là có chứ rồi là jumlah này ní phi mahalli nas khabar ahlau là có nà thì diklaunya wajib tajarruduhu ha hu namung lahi sabab jebak ka wajib tajarruduhu min an ba'da af'alis syurut nahwu wa tafiqa yakhsifani alaihima hu namung lahi khabar ya ya mumtaz hu khabar hu binan tajarruduhu nun hu ini maksudnya khabar hmm. mana wajib ya hazaf ăn ta chờ rốt đấy mà ăn về nhiêu gây hú ăn ồ ta chờ rút hú à ta haga ha bạn, mình ăn xem gặp cái bà ta af'al surut bo te ga misal af'al surut kan ini te huga an lai đó lên từ ngang từ ngang nên là cái ờ, tao phi co dây tuấn dọc ra ôn cột an a dây tuấn dọc ra ôn cột an Ờ, ansha'a zaitun yaqra'ul Qur'an akhadha zaitun yaqra'ul Qur'an ja'ala zaitun yaqra'ul hú ăn nó bao hết cái ăn thôi chong trông mới ờ. chứng ờ, ta lên nếu ayat Qur'an này ulama na hô ngã coi ta na hô nó thì xa mất mai mang cái Qur'an này bất kể ta mất ta lên thì tua hati nabi thì cloud asarun arab Hari hmm. Tapi ya yang modalin kami ya. Waktu kan kami tak aja fala fala sayun alal arti bagian. Lelanan amal kita. Eh, Rofo isem nasab kabar. Waktu aja juga kan ini. aja fala sayun alal arti bagian. Ini modalil si ini ya nih. Semua tamu dalil Quran atau hati ataupun asar ataupun uh, bahasa Arab. Asar Arab kan asar zaman ini ya oh nah. Makanya gak boy-boy nggak sih bermut telelona. Tengah ulama cek syarat lah hạt tao mơ plo hijrah baku na hạt tay mới từ mới ngã hijrah hijrah ya ô ta hôm ta gặp gan nó thon hạt tao mơ plo xà nhưng ngã nhưng ngã siết mày thế không có thể lên si bom nữa nhau bao nhiêu asro al ihtijaj mà nó như chắp đơm hà thôn là tôm một lô nào có ngọt hết chờ nó nè giờ là tại mình đi tươi ô ta họ thôn tuột tao hết chờ này này thôn tuột tao hết chờ này ta si yên nó như ngạ à, sa yên nó như ngạ như ngạ như ngạ pet mà mà nó thế không mất phục nó như ngạ ta lên lo sa đắt nhau ta lao cái hạt tôm một lô thôn nó họ nâng nâng cỡ thao bóp gặp buồn buồn nó ngạ si yên rồi mất ta lên mình ngạ coi ta chứng ngon à Ừ. nhớ cái pom nó từ đầm dèm cái này đi bằng xa chiếc cái gì đang cái thế đó nó mới pom nó chăm dèm cái này mình ngã coi ta chăm mới pom nó cái tao tao thế bằng xa bằng xa chiếc cái gì đang cái bằng xa ông lê bằng xa chiếc cái đấy mà nó như mới pom nó cái tao tao này ngã ta lên ok mới pom nó cái này ờ ok chừng này bây giờ chip ta chờ ru tu hu hu đấy cover mình ăn bạn ta afal shuru và tawfiqa thì lên như cái và tawfiqa yakhsifani alaihima min warakil jannah thì tawfiqa cái này ní phải ăn cái hả tawfiqa này phải ta suru này tapi alif isnan bini ini atam menghawanya nih atam menghawanya nih tapi ini buat tawfiqa chừng yakhsifa nih yakhsifa nih yakhsifa nih alaihima ayatana miu warakil jannah mana yo ya là chỉ chế ăn vì đi trong như này chế ăn vì đi này trong như này trong như này ya là game của thêm ăn chừng ồ cái do af an suru không ăn o do cái tìm ya cái này a khó ra dây tuần dọc rồi ya là tìm ya là akhostu akro cái chấp đời bài cột an chừng akhostu ăn chừng ồ ha jeung pini mana nabi adam nabi hawa ni uh, ờ, hawa nabi nabi adam hawa này chấp đơn cái api lên tập arat sẽ tòn tùy bà nó chấp đơn cái mưa là cái dao nó ờ, mà cầm gộp này dân sĩ có giấc sĩ phan ấy dân sa con mà nó mực cầm lá con nó mất cầm là cái dao nó nó cầm gộp chừng này đi tao phải có hồ ăn à, nó al suru តែណាណាជាងតពីអាប់អានសរូបអង្គទៅប្រាំកានេះហ្នឹងអឺហូចជាអានជាងអូនេះសំខាន់ណាស់បែកអីតាអន្តជាកៈគេញូគេនេះច្បាស់តោះណៅតបមកណានតែមកណានតមានគឺកុំកុំនេះ wal aksar fi khabar asa aksar មិនណាគេបើជេបអូនកានេះបើជេបណាណា wal aksar fi khabar asa wa ausaka an iktiran bi an Ani ni an al masdariyah saya hai hô tol an an hakinan an xong được deng chữ an al masdariyah cái an yang tà lùa ấy là sai tôi an masdariyah an na je an masdariyah talik nana cek piye wal akthar fi khabar asa ausaka al iktiran gam phần anh nahwu fa asallahu ayyatiya bil fathi bo anh eh, đấy đi đi ni asa bo cái eh. ayyatiya bil fath giờ theo anh nói trong nghĩa là gạ coi ta xong trong nghĩa cái thời gạm thì là asa zaitun asa zaitun tuấn ăn dần trà là gạ lại asa zaitun Hu an opini che yan ja. Trong giờ aksa di accept terkei dah ni aksa nyokin wajib bagai gak ini kau tapi kei dah dah ayat Quran ke deh Tuhan Quran hatai asa yo an ya wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairun lakum ya tapi Quran wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa khairun lakum hmm hmm la yaskhar qaumun min qaumin asa kinan kia nè surah hujurat à tapi សំខាន់ហៅតែมึงអាសានេះអានមកបងនេះ fa asallahu ayyatiya bil fat ni an ni an mistariyah ini wa qaulihi alaihi afdalis salam wassalam yusiku an ni fi'il bos lại au sakane yusiku an yaqa fihi hadis tah boleh innal halal bayyin wa innal haram bayyin biha khi nào karai yar'a haulal hima yusiku ay yaqa fihi bố hay dù si cô ăn vậy là mức ăn tiết chồng nhỉ chứng bảo tìm về cái này lên thì xa mỗi tài lên cốt án thì tố tài lên là thì cái ờ, vậy là hô ố mỗi tài lên sĩ ít mà nó nó coi tài là hô pì nạc lâu nắn gì một cái ulama thao ta ngang ngang ngáo nè ulama ờ, đã cho kiếp chứng hạ tài mà asa cho ăn cái do cốt án là do kiếp chứng hạ tài mà asa cho ăn cái do là hạt là tài lên nhiều Oke, uh, wal akthar fi khabar kada wa kariba tajarruduhu min an oke akthar fi khabar kada wa kariba nan nyohu an over nhập nana đó nè akthar ya, ketiga oke okay, telah ketiga misal yo kada kani kada zaitun yanjah oke okay, oleh an o ini aksar ini al aksar này Tegak jadi kau itu punya teki kata zaitun an yanjah yanjaha bây giờ ini ni al akal teki lo ya đào đào an cái đấy wa ma ka tu yaf alun, được dạ cái wa ma ka tu yaf alun, cái phân bò lại wa ma ka tu an yafalun này wa ma ka tu yafalun ya dạ ka tu ya dạ ka tu zaituha yudi ăn nè, anona jege zakatu mankatha ne zakatu zaituha zaituha yuti này này bo hu ăn nó bo khay ờ hu ăn nó phết được cút ăn hậu không cút ăn hậu không và ma ca tu luôn, Allah tiêu lại và ma ca tu ăn yafalu không chừng này và wal akthar fi khabar ka ta rút kariba mình ăn, an tega lại ka ta zaitun yancha plonaka ropa zaitun yancha al akthab tôi biết như, như hầu là ca ta ca ropa zaitun an yancha hầu tôi biết kỳ nhà cho bay nè ok này na vô chế misal wal akthab fi khabar kata wa qariba tajarruduhu min an na vô mutallil bo cái này bo không la cao mutallil này talil à, talil là cái à, talil Quran này này wa ma ka tu yaf alun này khăn kha lại wa cốt ca lại wa ma tu yaf yaf alun này này yaf alun hu an nó biết cái này wa ma tu yaf alun giờ lại chỉ ăn pin trong như này giờ lại ăn pin này trong như này Quran hô không học đại không ho thong ta bên cây có thể bạc cái này nè wa ma ka tu ya pha lốt ya ka tu dây tu ha yu ti ho ăn này cái ao con ăn từ lên con ăn chơi bay mày con ăn hâu hâu ăn này chừng từ từ lên con ăn chơi bay hết nó chừng lại ác sở tớ khen kha là mà là ca ta này phải ta mình ta làm mong tớ tớ ca ta ca ta này giá này tụi chùm là mâm phí giá là niềm phải ta mình đến như tệ tòng phải ta này ca ta nó nó ca ta ca ta Ờ, ta قاعتاني في النف في النفج في النفج al isbat à đó ờ. nào ờ thì thì giá là nafi như vậy mà là isbat vậy à, từ lan bao nhiêu tuổi như này này vậy mà là isbat lại như vậy á. Hai pilih tu jumlah nafi ma nafi dia ke. Như vậy mà là isbat vậy. Họ cái lên nafi vậy là mà là part set how on nó. Mà là ayat đây bởi ma ka tu yafalun ni. ផងខ្ញុំនេះជិងាអូជិងាអូដែរងាគេងាណោបងถึงទេណាពីមូសាមកខាងភពបានអ៊ីស្រាអែលអល់ ចូលជំនេះជំនេះក្លៅប៉ាសំណួរសំណួរបេហាគេដល់វ៉ាម៉ាកាទូយ៉ាប់អាលូននេះជិទៅទោះមកណាហុំជិទៅងាអូបងណាហ្វីគេហ្វាយតាញូកាតាហ្វិនណាហ្វណាយូហ្វីទូអ៊ីស្បាតបើតែមែនទេ dia le telan kan ni misal gai mayat Quran tamang ma ma kata zaitun yanja à <laughs> cái à, zirkam ke kamon nafi ni mau nafi ya ayat Quran kan ini kam tiếng nafi itu mình là isbat tiếng eh ini nafi kan ini nafi này này, ini là mình ayat Quran nafi này, ma nafi ini mình là isbat ma ka ta zaitun janja jadi chính cảm ồ cảm nhé nào, à, ờ, chỉ cảm ồ nấy kamena nei ajak Quran wa ma ka tu yafalun phong niệm chế ngạ ồ ngạ cái ngạ dia cái chừng na phi như cái mà na isbat lo na ka ta ni ka ta ka ta fil isbat ka ta fil isbat yufidu yufidu an-naf gawe dengan kanena kanena ke kanafi juga mana isbat fil isbat yufidu naf nafyi utaha qada zaidun uh, yanja dễ cầm cái cầm ô ờ, <laughs> đi cầm ô nè chừng na phi kìa tapi bagaimana isbat ya ke thế này luôn thế này thế bên này mà nó phải ta mình nhiều tiện thòng không không có ta thì phải ta tôi chỉ làm mình thì phải hồi bỏ ma ca tôi giờ phải luôn là lấy thì còn nó ngạo cái ngạo nói nè <laughs> isbat nè sầm khăn nhau nafi bagaimana isbat như to habis jumlah nafi như bagaimana isbat jumlah isbat như bagaimana nafi vậy ni bisa ni ni sanang pang ni ka ta dây tun nhân chả dễ đến chế ăn cầm ca ta dây tun yếp kỳ dễ đến chế ăn hè tại vì ca hè nó là ca cầm nó là lẽ nó <laughs> thứ isbat nya bagaimana nafi này chừng plói nè gãy hả chừng lục ok chừng phi này mới thầy lên lại ờ, ca ta hong cái hong ca rồi bà đó ờ, cái phải lôi nhá hậu ở hậu đang ăn ở này ajat Quran và ma ca tu yafalun ya ca tu zay tu ha yuti hậu ăn ở này pini ka hậu ăn ở cái này phải lâu ăn nó cà cà lo giờ tí tua cà đi bà cao đi sai bao cái con lại lại tí sao một tại lần cốt án hạt tí bấm nước si hết này cà đi bà al qalbu min jawahu yazubu hina qala al busatu hintun ghadubu mà nó như lấy tai nên mà chỉ tị tu tai khăng tu tai khăng đấy mà nên tai này tu khăng đấy tu tu tai khăng đấy chiên lại như tài nè như tôi tay khăn gặp như giờ chỉ như nghiệp bác người nó trăm con về nên trăm về nghiệp bác lên tôi tay đây tay này chuyện lại gì <laughs> ok nếu như về bà là gọi về đó thì nghiệp bác về tôi tìm về thăm đa nó tự hùng nghiệp bác rồi nhớ đến nghiệp bác thì tao kế thì tao con vua xa lại hèn tuần nó nòng thì hư ok habis habis hi na ko lan busa habis busa lại hèn tuần nó nòng thì hư nè เพราะแค่โอ้เห็นตนก็หนึ่งนองเกาเกาอูนอยู่จิ้งลายตายทีอ่าจึงปีนี้จะนันมาน้ำเบียกึ่งเอ่อไอรอบเถื่อยกาลิบาการบาเขากาลิบาเขากาลิบาอัลกัลบู min jawahu min jawahu ni tu tai khuzun na yazubu yazubu ni la yani chừng ca thà pini ca ca ca pini hu an non chừng ca ro pa albu ni cái isim cái ni isim kariba au karoba chừng yazubu ni jumlah fi'il fa'il cái fi mahalli nas à, khabar uh, kariba Tengen chừng pini hu an non ni pini ni hu an non ni ni pi ni ni hu an no từng đấy hu an no những cái mức ta lên lại giao kia là ca đô pa nó hu an nó cái do sĩ là nên gì ca đi ba al kalbu min jawahu yazubu thế nên nào chứng kalbu nó isim ca đô pa ni yazubu hu an nó này cái hu ek lại à, ca đi ba al kalbu min jawahu an yazuba chứ nó chứ nó cái นะจึงยกระขานกันนี่ที่ชามแต่เลลกุฎอานที่ตัวมแต่เลลฮัตีที่กล่าวมแต่เลลชีอิดต่ไปีอิดมังหัดเต้ามืรูทนนาวนากังเงาจึงแต่ปะตรงนี้ปีแปาบนี่สอนเนาะจึงจางสอนละจากเกียจะไปแบบเผาเอ็นนาวอาควาตัวฮะจึงต่เตือตรงนี้สุภานักลลอฮุมมาุบิฮัมติกอัชฮะตุอิลลาอัชฮะตุอัลลาอิลลาอิลลาอันอัชตัฟิรุกะวะตูบุอิลัย